Ờ, xin mến chào quý vị và các bạn quay trở lại với kênh của em Thì rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong cái video mới nhất ngày hôm nay Hôm nay là ngày ờ, thứ bảy Thì ờ, em cũng tranh thủ quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một miếng vườn cao su 1,1 hecta Tại xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương Thì trước khi đi vào chi tiết của cái miếng vườn cao su này Thì em cũng rất mong À, quý vị và các bạn khi xem video thì à, nhớ ấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cũng như là like share à, chúng ta chia sẻ để cho quý vị nào có nhu cầu có thể biết được cái à, miếng vườn này và à, nhân đây thì cũng à, xin cảm ơn à, quý vị và các bạn đã ủng hộ kênh trong suốt cái thời gian qua và rất mong được sự ủng hộ của quý vị trong à, thời gian tiếp theo thì ờ, em quay những cái miếng vườn như là miếng đất để giới thiệu cho quý vị thì cam kết đó là quay hình thực tế nha và sổ sách giấy tờ đầy đủ thì ờ, hiện tại thì em đang đứng trên con đường DH514 đó, con đường DH514 con đường nhựa và có điện ba pha luôn và vị trí này thì chúng ta đi ra chỗ ờ, ủy ban dân xã Phước Hòa và trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3 rồi à, chợ thì trong vòng khoảng 1 à, km thôi và từ đây thì chúng ta đi thẳng vào vị trí của miếng à, vườn cao su á, thì cũng khoảng tầm 1 km nữa ha mà vị trí của cái miếng vườn này chúng ta nằm trên con đường giao thông nông thôn đường sợi đỏ 5 mét sổ sách giấy tờ đầy đủ một miếng vườn cao su rất đẹp vườn cao su này thì 6 à, năm tuổi nha quý vị từ góc này à, ngã cái chỗ này là cái ngã ngã năm luôn nha quý vị ngã năm bây giờ xin mời quý vị vào cái à, miếng đất cao su nha em đi xe máy thì cũng rất khó khi cầm máy quay đây chúng ta chạy thẳng vào thì à, chỉ khoảng một chút xíu thôi cái số là sẽ tới cái miếng vườn cao su em muốn giới thiệu cho quý vị thì đây là hai bên đó hai bên cao su hai bên này là của công ty cổ phần cao su Phước Hòa nha các bạn công ty cổ phần cao su Phước Hòa chúng ta đi qua một tí xíu thì sẽ tới cái vườn cao su của chúng ta Rồi bây giờ là mình đã đến cái vị trí của cái miếng vườn cao su muốn giới thiệu cho quý vị nhé. Đây là miếng vườn của mình nó nằm trên cái con đường này. Đường đỏ 5 mét. Đây. Con đường thông vào bên trong này là có dân cư ở nha quý vị. Xung quanh đây thì cũng cao su. Và cái à, miếng vườn của chúng ta thì có cái diện tích đây nè là một hectare mốt và từ cái cây cao su này đi xuống dưới kia giáp với lại à, cái cao su già là 70 mét nha quý vị 70 mét cao su này thì 6 à, năm tuổi và từ đây vào bên trong thì à, trăm mấy 149 mét nha quý vị 149 mét bây giờ sẽ đi vào bên trong này giới thiệu cho quý vị xem đó, cây cao su này bây giờ mua vào là có thể cạo luôn vị trí của chúng ta đi thẳng vào bên trong đó là giáp với lại à, cái vườn cao su non cũng phía trong luôn đất rất là bằng đẹp thì ờ, quý vị xem video thì cũng ờ, mong quý vị ấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho em cũng như là like share chúng ta chia sẻ để cho quý vị nào mà chúng ta có nhu cầu á, thì ờ, có thể biết được cái miếng vườn này ha và cam kết với quý vị là hình ảnh quay là thực tế cao su nè hình ảnh thực tế cũng như là trước đây tới giờ thì em quay giới thiệu đất cho quý vị thì à, cũng lựa chọn những cái miếng mà sổ sách giấy tờ là đầy đủ nha quý vị sổ sách giấy tờ đầy đủ mới quay cho quý vị xem ừ. cao su rất là đẹp luôn và báo luôn cho quý vị giá của chủ đất đưa ra đó là 5,5 tỷ nhé một hecta 5 tỷ rưỡi một hecta ừ, có thương lượng một chút đỉnh quý vị và các bạn nào mà có nhu cầu thì vui lòng liên hệ vào số điện thoại 0888 334 108 em sẽ để số điện thoại ở phần mô tả cho quý vị và các bạn tiện liên hệ cao su của cái vườn này thì nó trồng mà nó lệch so với lại cái hàng cao su của người ta bên trong đó em sẽ zoom lại cho quý vị và các bạn xem này đó tới giáp đó cái hàng cao su à, lệch là của người ta Rồi một lần nữa thì báo cho quý vị, à, giới thiệu cho quý vị và các bạn một cái miếng vườn cao su 1,1 hecta Có mặt tiền đường à, giao thông thôn sỏi đỏ là 70 mét nha quý vị Chiều dài vào bên trong là 149 mét ừ thì vị trí của cái miếng vườn của chúng ta từ đây mà đi ra trong ờ, chỗ đường DH504 à, 514 DH514 là khoảng à, gần một cây số và từ đây ra tới ủy ban dân xã Phước Hòa trường học trường cấp 1 cấp 2 cấp 3 thì à, khoảng tầm à, gần hai cây số nha quý vị có chợ luôn giá của miếng đất miếng vườn này là 5,5 tỷ một hecta có thương lượng quý vị và các bạn có nhu cầu liên hệ vào số điện thoại 0888 334 108 và số điện thoại em cũng để ở phần mô tả cho quý vị và các bạn tiện uh, liên hệ rồi em xin cảm ơn uh, quý vị và các bạn rất nhiều uh, xin chào và hẹn gặp lại uh, vào những uh, cái video tiếp theo Ờ, kính chúc quý vị có một ngày ờ, cuối tuần thật là vui vẻ xin cảm ơn